Cũng giống như chùa mình cũng thế, ngã quỷ cô hồn thì vô lượng, vô biên, nhưng mà cái đàn lễ cũng thi thực có bao nhiêu đâu, nghe không? À, không bao nhiêu. Vậy thì thưa đại chúng, cái thế giới tâm linh ấy, họ thọ thực thế nào? Họ có ăn như chúng ta không? Chúng ta biết chắc chắn họ không ăn như chúng ta. Nếu họ ăn như chúng ta thì phải bao nhiêu mâm cỗ mới đủ được, đúng không? Nhưng bạn này bạn hỏi đấy, Kiều Huyền Thất Tổ thì đúng là nhiều lắm. Nói, nói Kiều Huyền Thất Tổ chứ nói là tiên tổ chúng ta thì nhiều không thể kể. Ông bà, cụ kỵ, nhiều đời, nhiều lắm. Cúng thì biết bao cho xòe. Nếu các cụ cũng về ăn như là ăn như mình ăn thế này, cúng làm sao cho xòe. Vậy thì cái mâm cỗ chúng ta làm lên để cúng vào ngày rỗ tiên tổ đấy nó có ý nghĩa gì Thứ nhất, trong Kinh thì Phật nói thế này, cúng dường mà phù hợp thì hương linh về thọ thực được. và Nếu hương linh gia tiên quyến thuộc chúng ta mà tương ứng, tức là hương linh ấy làm sao? Là ngã quỷ. Mà ngã quỷ cũng phải loại ngã quỷ thọ thực được Có những ngã quỷ là bị ác nghiệp không thể thọ thực được nhà thế thì còn ngã quỷ mà thọ thực được thì có thể về nhé về và họ thọ thực này được họ thọ bằng gì thọ bằng cái mùi hương bằng chính cái mùi hương của thức ăn đấy chỉ thoảng qua họ thôi nghe không? là họ thọ thực được cho nên ấy, cái vong linh đấy cũng được còn gọi là hương ấm tức là họ sống bằng cái mùi hương người mùi hương họ niềm no nghe không rồi thế nếu mà ở nhà chùa thì các thầy dùng cái bài chú biến thực biến thủy cái bài chú đấy phải vận sức quán tưởng và vì cái loại quỷ này họ còn ăn bằng tưởng nữa cơ ăn bằng tư tưởng thầy đã kể câu chuyện cho đại chúng nghe rồi đấy có một à, chú tiểu được hòa thượng sai đi cúng cơm cho quỷ thần vào buổi chiều tối này này thế thì chú cúng xong xuôi rồi đến hôm sau sáng sau dạy cụ hòa thượng dạy bảo thế hôm qua con cúng cấp thế nào con cúng cấp thế nào mà tối hôm qua là các quỷ nó về nó bảo với ta là chả được ăn gì cả toàn nhìn thấy chìa khóa thôi thế chú mới quỳ xuống chưa sám mối bạch hòa thượng hôm qua hòa thượng sai con đi cúng lúc ấy con lại quên mất cái chìa khóa con sợ quá con cứ ngồi cúng mà con cứ nghĩ không biết chìa khóa để đâu ngồi cúng miệng thì tụng mà đầu không biết chìa khóa mình để đâu cái chùm chìa khóa mình để đâu cho nên đó, cô hồn họ về họ chỉ nhìn thấy toàn chìa khóa thôi không thấy cơm cháo đâu cả không thọ được cái gì thế nó đói tối nó về nó báo nó mách cụ hòa thượng nha đấy như vậy cho chúng ta nhớ trong khi cúng thì còn phải dùng vận tâm quán tưởng nữa nha ta quán tưởng thức ăn này biến khắp ý, khắp hư không ai tưởng tượng được nhé vì một bát canh biến ra một bát cơm biến ra nhiều bát Đó. một đĩa đậu biến ra nhiều đĩa thế thì vong nó về nó nhập họ bằng cái tư tưởng đấy đấy bằng cái tường đấy mà họ họ được no nghe không đấy, văn tâm quán tưởng được nữa thì rất tốt ở nhà chùa mình cúng là phải cúng quán tưởng thế đấy chú nguyện và quán tưởng nghe không trong khi biến thực ấy, mà nam mô tát phạt đã thành ra đó là phải biến biến tưởng đó thì các cái vong linh họ thọ thực được nhé, cho nên đối pháp nhà phật đấy gọi là pháp của phật biến ít thành nhiều nghe không thế giới tâm linh họ ăn như thế bằng cái năng lực của tư tưởng chứ không phải ăn thật như chúng ta thế còn có cái loài họ ăn bằng mùi hương thì họ, họ qua cái người mùi hương họ liền liền được được thỏa mãn được no rồi đấy cái ăn của họ là như vậy đấy nha cho nên là không phải làm thật nhiều Tất nhiên đàn lễ lớn thì chúng ta phải bày nó lớn một chút để cho nó có cái độ ờ, hoành tráng và nó không những cái đấy là đối với thế nhân và nhưng mà các vong linh họ về họ thấy đầy đặn họ cũng hoan hỉ nhé nên ta sơ sài quá thì họ cũng buồn à, đấy thì thầy à, xin trả lời câu hỏi này như vậy